giờ thắng mù tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn, tèm tèm tèm mình đổ cái mới vào dắt nữa cái này nó giục luôn nó chăm dắt rồi phải bỏ vỏ cái nó ủa vậy không lẽ anh xài em con đêm anh bỏ em luôn hả cái kêu là cái kiểu mà gọi là xẻ hán còn cái kiểu này là kiểu tháo mu em muốn chơi kiểu nào trước cũng đã đó nha đó, đổ vô nút một cái À, xin chào các bạn đến với chương trình review à, ẩm thực sốc hàng của Di Nguyễn đó, thì hồi nãy là Di à, chạy xuống dưới à, lầu 1 á Di thỉnh cái ly quyền thoại này để làm chi để uống súp thôi cái ly này à, giá trị là 50 ngàn ca đô nha 50 ngàn ca là khoảng tỷ mấy em em Nói chung là cái ly là ly danh dự ly quyền thoại đó, ly này anh dùng để uống súp khẳng định luôn mấy bạn nào chưa biết ly là gì thì coi những video về Nutrax nha mấy bạn còn bây giờ á, mình đã xài ly Nutrax á, thì phải uống súp Nutrax đã nó mới là tông sẹt tông cái giây phút quan trọng nha mấy em chơi sóc hàng không chơi là phải sống nhanh vậy đó không có Nutrax nó thấy clip này chắc giận luôn ngại quá mỗi cẳng quá ngồi chữ nhật không quen mấy ta nói là nhất là gì à, nhà tây cơm tàu vợ nhật quỳ mới chút xíu mệt quá mà sao có mấy nhỏ nó quỳ được 45 phút luôn hay thiệt tơi tao chịu không nổi bởi vậy một hình ảnh giám đốc Duy Nguyễn rất là giản dị bạn nhìn nè ở trên nó sang chảnh nhiều ở dưới nó bằng hàng nhiều à, mà làm vlog cho nó mới giá trị thương mại mà thôi quăng đi mày hết giá trị lợi dụng rồi rồi giờ ăn món à, cua hoàng đế nha hôm nay đó rồi nay là duy làm cái video là giải cứu cua tại vì cái đại dịch corona này á thì à, nói chung nó tạch hết rồi nông sản tạch hải sản tạch thì bây giờ là clip giải cứu hải sản đó mà giải cứu con cua bằng đế luôn nó xuống giá lắm em bây giờ phần này còn có 5 triệu à 5 triệu à bình thường á là chắc 6 triệu mà nói chung nó tức lắm nha nó nóng rồi đó nó quạo ơi tại vì sao tại vì á duy kêu chỉ thị cho tụi nó mua là bây giờ mình làm vlog á mình lấy máy lớn là mình quay á mua cho anh con cua tối thiểu 10 triệu mà lúc đó đó nó lo nó, nó, nó bán giá phòng tập nó nghe không rõ nó cứ kêu con cua thôi nó không nói rõ cua nhiều đem cua nhỏ ác à cua này mang cái gì trời ơi cái chân đúng cua này thì hơi nói chung là hơi bị thất vọng đó mẹ lỡ rồi làm clip thì thiệt gì đây ba đầu râm nữa ăn là dấu yếu sinh lý bỏ mang đâu làm chơi cho nó kiển vậy đó hồi hộp lại đây nè mẹ giấy bạc gì từ lưa vậy đây tem tem tem cua nằm trong hang là cua nằm trong hang kìa con cua kìa con cua Ê, nóng quá kìa con cua kìa con cua là cua nằm trong hang là cua nằm trong hang bự bằng mặt chưa chưa hả à, đây đây là con cua tụi tao làm hết rồi ba ơi mình không làm giờ nói về con cua này á nó thật sự với bạn á lúc mà đi bên mỹ á là hầu như là ngày nó không ăn hết á ăn đít ngán luôn á cái con cua hoàng đế này việt nam nó mắc thôi chứ bên mỹ nó đẻ bèo à ở bên mỹ á cái à, cái càng nó bự hơn con này nữa nhiều hình lắm cái càng con này vậy thôi nha nhưng mà con chỉ ăn ở bên mỹ á cái càng bự gấp 3 lần càng này xiền luôn càng bự gấp 3 lần càng này đo hai găng tay mà thì cái loại càng đó đó nó bán là 40 đô một bao nghe 40 đô một bao thì Di ăn lần có 5 bao à ăn lần 5 bao thì nó chế biến ra nó làm nó cũng làm giống mình đó nó luộc vậy nè nó hấp vậy nè nhưng mà nó có chút xíu dầu và quỷ Mỹ nó ăn mẹ bơ thừa sữa cặn hoài khó chịu lắm nên á ở bên bển á là chỉ ăn là là là là, là 4 nhân 5 200 đô 200 đô là năm bao đúng không 200 đô là năm bao nhưng mà tiền á cái tiền bo là hai chục trăm tiền bo là hai chục trăm còn ở bên đây mình ăn mà đỡ bo cái này á di mua ở việt nam á là di alo thôi tự cha con nhà nó ship tới thôi chứ à, di không có trả đồng bạc bo nào hết trơn trọi hết á xiền luôn ăn ở nhà hàng thì trả bo còn bây giờ nó ship tới nhà không bo mà để bay ăn ở nhà được cái lợi thế nhớ rút kinh nghiệm nha mình ăn đồ ngon á mình ăn ở nhà đúng không mình mình mình mình mình ăn ở ngoài quán á nó nó nó gọi là nó nó có những cái bất tiện lắm mà để bữa nào chia sẻ cho còn gì đánh giá khách quan á là cái con cua này nè ăn ở việt nam ngon hơn nha ăn ở việt nam ngon hơn xiền luôn tại vì á cái con cua này ở việt nam á mấy bạn ăn là hầu như cua chết nó cho chó ăn rồi xiền luôn không có vợ việt nam có con nào chết đâu nó bơi ở trong nó bơi ở trong hồ á là các bạn thấy nó còn bơi ngon lành lon ton lon tăng á thì các bạn mới chỉ vô nó à mày luộc con này cho tao làm hai món món hấp hồng kông với món nướng mọi món lẩu gì đó không biết tức là cái con cua này ở việt nam các bạn ăn nó sẽ là tươi nó sẽ là cua sống còn ở bên mỹ bạn ăn cái càng đâu là cái càng đông lạnh nha đa phần là cái càng đông lạnh còn cái càng tươi của nó giá nhiêu thì không biết ạ à. đó đa phần bạn vô nhà hàng ở bên mỹ tôi ăn cái này tôi đi khắp tất cả tiểu bang tôi ăn rồi tiểu bang Cali nè rồi thành phố Los nè thành phố um, San Francisco nè rồi ở bên tiểu bang Florida nè tiểu bang Texas kìa test rất là nhiều về hải sản đó, mà nó chế biến nó ăn thì nó không được như bên này bên này nó ngon hơn nó ngọt hơn Bây giờ nó là ăn cái con này nè về Việt Nam ăn ngon hơn nên nó tóm lại á nói về đồ ăn nói về hải sản thì uh, Việt Nam mà không ngán nào hết á không ngán nào hết kêu là không ngán bốn con nào đó là vấn đề hải sản và seafood ở Việt Nam còn cái giá con này á bây giờ đang mùa corona nên 5 triệu hồi kỳ trước Duy ăn livestream còn bự hơn 8 triệu bữa nay tính làm còn 10 triệu mà thằng kia nó nghe không kịp nó order cái này nè hơi bị thất vọng mấy bạn hơi bị thất vọng nên thật sự á, mà khi mà Di quay những cái video này á thì nói chung cũng có những thằng trẩu tre nó vô nó comment gắt lắm và đội ngũ media phải chịu đựng bạn nếu không mình ghe mình quay này mình xé này mình ăn bọp bọp bọp trước mặt nó là nó thò nó, nó gồng thấy mẹ nó luôn á bởi vì mình order con 10 triệu để làm chi để mình chừa cho nó giải càng mà giờ nó order con nhỏ ác này thôi thôi đúng không thôi sao chừa được okay. cái này chắc quất cái sạch luôn rồi đúng không mình cũng muốn cho nó biết ẩn cua hoàng đế là cua ra làm sao cua ăn với bót nó ra làm sao mà giờ thằng kia tàn kia nha mấy em thằng kia nó order bể quá nên tôi này xin lỗi vậy nói nhiều rồi giờ vô phát mấy em hai vô một phát nha chụp cái gì mà chụp mày ơi để tao vô một phát nè mày uống như kiều phong mới được mấy em kiều phong chúng tên à! trước khi đi đến với cái món này thì Duy sẽ nói sơ về thành phần protein cá phát nutrition của nó nha Bây giờ á, trong thịt trong cá là chắc chắn là không có cáp rồi yes. cáp là coi như zero nha mấy em vì trong này nó có pháp chứ nó có ờ, nó có pháp chứ nó có protein mà trong hải sản thì nói chung là nhất là hệ cua dòng họ mấy con cua đó mấy thằng ngang như cua đó thì nó lên lắm nó hầu như là mở nó coi như không không không đáng ngại giờ mình tính thành phần chính của này chỉ protein thôi bởi tao nói ăn hải sản là bị gút đó thì ý nó nói là ăn hải sản là hà rồ là là đạm nhiều protein nhiều ăn xong rồi đi ngủ không đi tập gym á thì nó bị gốt còn này là duy ăn duy ờ, tập xong duy mới ăn nghe chắc chắn là không gốt à, mà yên tâm đi có tiền ăn này là khó gút nữa nó khổ vậy đó mấy thằng thường thường không có tiền ăn nó sợ tùm lum hết mấy em con này anh nói thiệt vô tư đảm bảo luôn con này á tụi nó báo về với anh là ờ, ờ, hai ký con này bd 5 triệu hai ký nha ăn án là con này là 60% vỏ 40% thịt uh -oh. thì bây giờ đã còn nhiêu ta 40 mà nhân cho à, không 0,4 nhân 2 là 0,8 kg đúng không không 0,8 kg hệ số đầu tiên của con này khoảng chừng 200 trăm đó, ăn hết con này 90 gram protein Vậy thì từ đó mình suy ra rằng á Cái lượng tiên hấp thu từ con này là 90 gram đó, từ à, anh, anh tính cho chắc cú mà em Rồi anh sẽ giải phẫu món này nhưng mà trước khi giải phẫu á Ồ cái thằng khỉ này gà rồi Nó có thằng cái thằng mà mua cái con này trình chip lấy nước chấm kém quá nước chấm này phải gồm là năm loại nước chấm trời đất cái anh mày xanh ăn lắm Trời má ơi muối tiêu thằng này nó làm tầm bậy giả mang nó chơi bột ngọt quá trời mấy em ơi Trời đúng là má cái quán này thiệt tình chơi bể quá cha <laughs> Thời buổi giờ chơi bột ngọt nữa Ăn vô lũng bao tử chết Mình ăn sơn hào hải vị, mình ăn cua là cua hoàng đế cua để cho vua ăn còn cái màn mà muối tiêu này nó tì nó còn chê nữa <laughs> bởi vậy mấy bạn mấy bạn đi ăn ngoài tiệm là phải cẩn thận đúng không nó cẩn thận tức là có tôi nói vậy thôi à bây giờ nghĩ làm sao muối tiêu này muối tiêu này chắc chấm luôn chấm ốc mỡ xiền rồi mấy ốc mỡ mà đông lạnh chết 50 ngày á nó đi bán ốc mỡ xà me bỏ muối tiêu này vô cho chấm nè đổ vô nốc cái ngọt phải biết gì ngọt không bột ngọt đó ông nội chờ thằng kia vô trong thời gian chờ thằng kia giới thiệu đây là cái món bánh yến mạch hội ăn vậy nó mới đi anh mấy em bây giờ thằng nào mà ăn cơm trắng này nọ mà nóc tô tô rồi thôi rồi bộ ba thằng tánh cứu đâu có nổi đâu Ê, cái loại bánh này ngon lắm nha cái loại bánh này là công thức độc quyền gia truyền của Di Nguyễn á cái loại bánh này là trong đây nó có liên rồ 8 nha ba yến mạch trộn với liên rồ 8 trộn thêm chút xíu nguyên liệu nữa bỏ vô cái lò nướng của ý hấp với ba ổ lộn nướng bỏ vô cái lò nướng của italy á bây giờ nhà thành phố á em mình chơi là phải có lò nướng nè lò vi sóng vi ba vi vi các kiểu lò hấp lò đầy đủ đó bây giờ xã hội công nghiệp nó là vậy đó chứ không có đi mà chơi đốt than tổ ong mà cho nó khó nó nó nó, nó bụi nguyên cái hà nội nha ông nội ờ. vừa ngon vừa chắc vừa lên ai muốn chỉ công thức làm bánh này comment comment bảo đảm là rẻ nè cái này là mình mình quay vlog để mình lấy view thôi còn cái này là rẻ nè rẻ mà xịn nữa cái này là ok lắm á phù hợp túi tiền của đại đa số bạn ngồi coi còn trong tất cả các bạn ngồi coi thì chắc được không phải một phần trăm ăn được con này nên cái con này là cái con quảng cáo còn cái này là cái thiệt đó và cái này là cái thiệt đó giải phẫu nha ba chặt cái nhỏ thôi ai nhắc tới chăm nha mấy nhỏ ngoài bắt mấy nhỏ gái á bồ tao một đống đứa con mà bắt luôn nó chặt chăm nó chặt giữa vậy nè thôi đi ông nội chặt ngu mà nói nó nó cãi em nó cãi nó cũng má chủ em chặt vậy đó anh ẵn cái gì cái nó không ăn cái con khí gì mà mày chặt ngu đúng không rồi ok phân tích cái ngu luôn điện máu rồi này mấy nhỏ đó mấy con bầu cũ mà từng bị anh chia tay vô đây coi vào nó, cắt vậy nè không thề luôn chầm nó cắt vậy nè mấy em cụp cụp cụp cụp cụp một đường khỏi đưa mình dắt đi dắt bà nội nhưng mình chỉ dắt trời đất ơi để nguyên cái cùi giữa dắt đi em thấy cái nấm nằm đây đúng không em cắt đập qua bên cho anh xả xuống cho anh bụp bụp không đó bước một rồi bước 2 ví dụ có hộp á lấy ra lễ lễ lễ lễ lễ xong rồi nói anh ơi không anh anh anh là trai ghim cơ bắp sao anh đảm anh đảm đang như con đàn bà vậy anh cái này không phải đảm đang nó là kỹ năng sống ba ơi đó xong rồi cái hồi cắt cái này cắt một đường nữa xong rồi cắt chéo một đường nữa cái cùi thành tam giác bỏ còn miếng này bự quá cắt thêm không bự thôi ừ vậy mới đúng miếng chanh của mình để dành chút mình dắt nữa tại vì mình ăn cái chấm cái này một chút mình chấm hết mình đổ cái mới vô chắc nữa cái đó đi nó dục luôn nó chanh chắc rồi phải bỏ vỏ cái nó ủa vậy không lẽ anh xài em con đêm anh bỏ em luôn hả tao xài chưa hết mà nó chán vậy á bởi vì nhiều cái tâm tình cảm ức chế lắm em nhiều khi kể ra nó mà nói xấu nó cho thiệt á bây giờ thường á anh ăn nó có hai kiểu nha một kiểu miền tây với một kiểu sài gòn bây giờ anh ăn cái kiểu này em cũng biết kêu là miền tây sài gòn nữa kêu là bây giờ là chúng ta ngồi chúng ta tháo mông đó chúng ta tháo mu đó đó còn á, cái kiểu kia là cái, cái kiểu xẻ háng nữa, còn kiểu này kiểu tháo mu xẻ háng làm sao cầm cái này là giật cái đùng ra lấy cục thịt trong đây ra cầm nút nút nút nút nút nút nút nó kêu là cái kiểu mà gọi là xẻ háng còn cái kiểu này là kiểu tháo mu em muốn chơi kiểu nào trước cũng đã đó ừ, nha giờ tháo mu tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn tên tên tên tên không phải khoe chứ cái mu con này là rất sạch riêng con con diện biết trong cua này là cái mu rất sạch nó chỉ có cái mu con khác nó mới dơ thôi chứ cái mu con cua này rất sạch nha mấy em bằng chứng là đây tèn ten ten rồi tới cái mai ông mà có đứa nó cầm cái mai nó nút luôn ông nội mẹ ơi thôi thiệt cái mấy cái thằng không phải nhà quê á nó không đi bắt cua nó cầm cái mai nó nút luôn ông ơi cái mai là cái đồ bỏ nha bà oh, toàn là chất xuống uế của nó không mà nó cầm nó nút luôn ít ra ăn cua nó phải văn minh vậy cái đã rồi cái này á tháo cả bỏ luôn để nhìn con kia nó coi coi coi nó giống cua biển mình không nó giống cua cà mau không hay còng gió không ê dưới quê con nào còng gió không sẽ hán sẽ nghệ thuật nha mà sẽ con này rút hồi ra cục thịt trong đây luôn nè ở Việt Nam nó cảm giác sẽ hán chứ bên Mỹ nó đâu có ít khi nào nó ăn nguyên con này lắm ăn phần không à nè ừ, sẽ nhẹ nhẹ thôi sẽ mạnh quá nó nó rách nhẹ thôi nghệ thuật cái hán mà nó quan trọng lắm em ồ, thanh kiều em để đó giùm anh em đó thấy không anh chia sẻ hán đó đó wow. thấy không xẻ nó phải ra được cục thịt trong này thật nghệ thật mà ba đó. xẻ hán thành công rồi đó nút đi ngọt nói về thịt cua ở việt nam thì ngọt của bên mỹ nhiều xiền luôn anh ăn nhiều anh biết mà mấy cái đồ yêu này lại gì nữa anh ăn như cơm bữa nước ngán luôn chẳng qua làm video thì phải tươi thôi chứ nặng này anh cũng lo cao xúc rồi à. ừ, chấm <laughs> má ngọt thiệt này công nhận ăn con này bên mỹ ổ lộn bên bên việt nam đã thiệt bữa nào tôi dẫn mang mẹ việt kiều đi ăn cho biết thế nào là hải sản việt nam con này nhập nè ngon lắm em ngọt ngay à. à, rồi tới cái càng bây giờ thử nha mình thử thôi giờ càng làm sao chắc chắn chỗ này sao là ở đầu nè mình phải thổi nó cho nó thịt cái văng đằng kia hiểu không xong cái chỗ này nè nghệ thuật nè được thì được được thôi nha không có xua tùy vào cái độ thịt của con này nó còn liên hay không liên rồi chết mẹ không được rồi không được mấy em à ơi ơi mà thịt gì kỳ vậy lôi được con chút rồi đó. phần còn lại làm gì ví dụ như không có kèm đi tập tạ đó anh chị đó ghê chưa nè thôi tao sợ tao luôn á mày Ghê chưa Trời ghê chưa Ghê ghê ghê chưa ghê chưa Lại lại lại mấy em Cần gì kìm Thấy ghê chưa ghê chưa đó, ờ, ăn vậy nó mới đã ăn hải sản nó có cái đồ chọt em cái đồ đó là mình kim loại đồ để, để, để đẩy để đẩy mấy này nè đủ cho đồ chiêu hết á chứ mấy này tại nó chưa ăn nó chưa kinh nghiệm nó mua chứ tại vì cái gân con này nó rất là cứng cái gân của con này nha chỗ cái đầu nè quá gần cứng dữ không biết đó giờ lấy con tay chọt luôn con này bự lấy con tay chọt được wow nó mình làm gì thịt nó dụng không ngon lắm ăn ngon à à à đó ở trong siêu thị nó sẽ bán như vậy nó, nó hên lắm á tụi em hên lắm tụi em mới gặp được phần giày còn không á thì nó bán từng càng vậy nè hên nó mới có cục này nha chứ còn không nó chặt ra đây nè bụp phát đó xong rồi à, bụp phát mấy mấy em ráng chịu đựng chút xíu nha để anh anh cố gắng anh minh họa nhiều lần để cho mấy bạn trẻ người ta xem vlog người ta hiểu mấy em đó, có mấy đứa ăn cua mà nó xài kéo xài nĩa mới hài ngon mà bởi vì việt nam là thiên đường ẩm thực mà duy đi rất là nhiều nước trên thế giới rồi nhưng mà đồ ăn là duy vẫn là thích ăn ở việt nam ngon ngọt đã ở bên mỹ á chỉ ăn là chỉ ăn cái này không à ăn cái này không à nha nó nó nó cái này ngon nè à, đó đó đó đâu cái này hà khá cái nãy hen đó bỏ qua ăn rồi thấy chưa ghiền ở gì à, này con đi đế ngon Trời ơi cảm giác uống trong cái ly vua 50 ngàn ca đô nó đã quá Đã quá Á mềm ơi Cái con, con cua này á Là nó giống con cua tôm ca Cái càng của nó đó Nó khác so với mấy đứa khác Cái càng này nè Nó khác cái càng này Hai cái loại thịt hoàn toàn khác nhau Trong con tôm á Trong, trong, trong cái con cua này nó có ba phần thịt Phần càng này Phần mình Và phần này thì cái phần cái phần này với cái phần này nó khá khá là giống nhau còn này nó lạ nó khác phải thử mà mình bẻ phải cho khéo bẻ đừng đừng để cho tụt thịt cái này là nó vừa dai mà nó vừa cứng thua không cách nào để búa đập được đập đập nát thịt trong luôn nên đó phải có một giải pháp đó, giải pháp ăn cua là phải có này nha cái này là ăn là bao ngon luôn nhìn nè đầu tiên kiếm cái chỗ nào đó kẹp đó một cái đúng không cắt vô một cái cụp đúng không xong rồi lẫy nó qua một cái cho nó bể rớt không sao rớt nó nhỏ thôi đó lẫy qua một cái bẻ xong rồi đi tiếp cắt tiếp đó xong rồi lẫy qua một cái phải không hai thao tác thôi ăn được à phải có kìm này mình ăn cái này nè ở việt nam á thì là người ta đập hết cho dập xong người ta cắt hết cho tụi em em chỉ bóc ra mà ăn thôi thì cái đó là nhà hàng nó làm còn ví dụ mình không thích mình thích cái cảm giác mà tự mình quất á đó mình không thích nó nó, nó, nó lột đồ sẵn mà mình phải tự thao tác á thì nên làm nhanh rồi dùng lực nè đó bẻ ra đó ăn nó có cái thú của ăn em nó thật sự người miền nam á người miền nam của mình là ăn uống rất là thoải mái ăn uống rất là vô tư và vui vẻ không có gì phải sống cả bởi vậy thiên nhiên của nam bộ là khí hậu nó hiền hòa của lộn hài hòa sản vật nó phong phú nó ăn nhậu tối ngày ăn xong rồi tắm luôn nha mấy em chịu hết nổi không ăn bỏ uổng ráng ráng bào thôi chứ ngán rồi à. ngán rồi à. anh nói ngán em tin không comment thật lòng nữa nha mỗi lần anh ăn này livestream là toàn là hai ba ngàn view không á thề luôn oh, mai mốt ăn tới cua quỳnh đế tôm hùm bông rồi nha con ghẻ chắc chơi lần hai chục con quá coi giờ tính đây cho đứa một càng một càng hai càng ba càng tự chia với một càng cho con dọn phòng rồi đủ rồi đó thấy chơi đẹp không mấy em quay lấy tiếng rồi thôi á má nè hai thằng quay phim là hai càng một thằng đi mua một càng con dọn phòng một càng hai thằng hết mẹ nữa cua tao còn gì nữa mới chơi vậy thôi chứ mày thiều khi anh nó thật sự rồi mày anh quay video là chẳng qua anh anh quảng cáo anh câu view thôi chứ còn mấy cái này đối với anh đồ bỏ anh biết ngán mày mấy cái này đối với anh đồ bỏ anh biết ngán mày không tao làm gì tao không nhớ tao em út hết á mà bà mẹ nó thời gian tao đi mỹ nó ngồi nhà chơi không à. nó làm gì đó hôm nay biết cua hoàng đế nó ra làm sao không phải vấn đề là nói tụi em không có tiền mua của hoàng đế mà vấn đề là sếp nó ăn nó nghĩ tới tụi em cái điều đó quan trọng nhất đó từ đó mà lo đi làm đi thề đúng không em tự nhiên anh nói còn ra tinh thần hai nó nó phấn chấn hẳn giờ kêu nửa đi sếp nửa đi sếp em lấy ống macro ra em quay luôn nè sếp không ờ, à, đã nghệ thật ăn nè nhớ học chiêu của anh nha nhiều khi anh làm nhanh quên chỉ mấy em cái này kêu là vô trăm phần trăm lắm em nhìn anh nhậu nó xấu nữa y chang như lỗ chí thầm vậy em quá mày chùa nhậu đúng tục luôn thôi để anh chia ra cho nó công bằng mấy em má mấy mẹ nó chia hội dành lộn quýnh với mẹ nữa đó ok cái này nó kỳ ta thôi cho nó thêm cục thịt đi chắc mẹ thôi từ từ tự bay chia luôn đi từ từ bay chia luôn đi tao bó tay à, tao xin chào các em cảm ơn các em đã theo dõi video nha thì à, cái chương trình review của anh cũng xin được khép lại ở đây nói chung là vui thôi nó review cho nó vui thôi này nọ chứ không có gì trơn nó trội hết á nhiều khi trong quá trình nói chuyện video thì có hơi sóc ốc chút xíu nhưng mà thông cảm mà vui thôi không ý gì đâu nha đừng có giận gì làm gì hết trơn á like subscribe share đi còn giờ nói chuyện nhâm tóc nè chuyện làm ăn đó là bây giờ là Duy Nguyễn à, tuyển đại lý tỉnh nha tuyển đại lý tỉnh làm giàu cùng BBT các bạn à, có vốn chừng 300 à, tới 500 triệu phần còn lại là tôi lo cho từ A tới Z ưu tiên đại lý tỉnh và đại lý dùng nha cái này là nói chuyện nghiêm túc đó chậm chân là mất mà nhanh chân là còn trên livestream gì đó rất là nhiều lần rồi nghe còn trong vấn đề là nhiều khi tại vì đóng clip mà ăn uống thì nó có hơi dung tục chút xíu ăn nói thì nó có sổ sàng nhiều khi nói chuyện cũng hơi là sốc sốc nhưng mà nói chung cái đó là cái phong cách vlog thôi chứ còn ngoài đời á dù gì á cũng là cái ly 50 ngàn đô nè giải nhất của nu trách các bạn hiểu không đem về uống sức này nọ thì trong cái hư nó có cái thật trong cái thật nó có cái hư thế giới mạng chỉ là thế giới mạng bây giờ muốn biết con người thật của Duy Nguyễn như thế nào á thì cứ cầm tiền tới cái căn phòng này gặp Duy chúng ta trao đổi chuyện hợp tác làm ăn ok bye bye